và khi bạn à, đăng ký tài khoản thành công ấy, bạn sẽ nhận ngay được 100 à, đồng à, AF mà, hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ok thì đường link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Thì đầu tiên nhất chúng ta sẽ đánh nhập email của chúng ta vào mục vui lòng nhập email của bạn nha. Sau đó bạn nhấn vào gửi mã xác minh này. Lúc này sẽ một mã xác minh được gửi về email bạn vừa nhập ở phía trên. Bạn tiến hành nhập vào mục vui lòng nhập mã xác minh này. Sau đó mục vui lòng nhập số di động ấy thì đây bạn chọn cho mình là cộng 84 nha tức là Việt Nam đây này kế tiếp thì bạn sẽ đang nhập số điện thoại của bạn vào bạn nhớ lưu ý nhá là bỏ số 0 ở đằng trước đi và chỉ nhập uh, à, 9 chữ số cuối thôi nha sau đó mục này thì bạn sẽ đang uh, à, tạo mật khẩu đăng nhập này bạn lưu ý nhá là mật khẩu đăng nhập của chúng ta phải bao gồm từ 6 cho đến 18 ký tự và bao gồm cả chữ cái này cũng như chữ số và có ít nhất một ký tự đặc biệt nha kế tiếp mục uh, nhập lại mật khẩu thì bạn sẽ là nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên này tiêu nữa mục mã mời mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nha rồi kế nữa thì bạn nhớ tích chọn vào tôi xác nhận đã đủ 18 tuổi này cũng như là đã đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ cuối cùng nhấn vào đăng ký ngay để tiến hành tạm được khoản và nhận ngay 100 đồng IF hoàn toàn miễn phí luôn nha Ok sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ hành đăng nhập này ở đây thì bạn sẽ hành nhập email bạn vừa đăng ký sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập ngay để tiến hành đăng nhập nha Rồi thì đây chính là giao diện à, trang chủ của app này Thì bạn quan sát này, ở góc bên phải trên cùng này Mình đã nhận uh, à, 100 đồng uh, à, IF thành công rồi nha Vậy làm sao chúng ta có thể uh, nhận 100 đồng uh, IF thành công ạ? Rồi thì để có thể nhận được 100 đồng IF thành công ấy Thì bạn sẽ là uh, tham gia vào nhóm Telegram mình để dưới phần là mô tả nội dung của video nha Và sau đó thì bạn sẽ hành nhập email bạn đăng ký tài khoản Cũng như là ID trong game này Rồi thì ID game chúng ta lấy đâu ạ? Bạn quan sát ở góc trái trên cùng này bạn nhấn biểu tượng ờ, ba dấu gạch ngang này cho mình nhá thì bạn quan sát này đây chính là ID của mình và như vừa nãy mình chia sẻ thì bạn sẽ nhập email đăng ký và ID để bạn có thể nhận ngay 100 đồng AF ờ, miễn phí này nha Ok tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta kiếm tiền ở trên app này nha thì đầu tiên nhất bạn sẽ quay trở lại mục ờ, trang đầu cho mình này tức là trang chủ đấy sau đó bạn kéo xuống nhá tìm đến mục này này sau đó bạn nhấn vào đây nha rồi thì đây chúng ta có thể chọn loại đồng tiền tệ mà chúng ta muốn kiếm tiền này và chia sẻ thêm đây là cách kiếm tiền giống như là kiểu chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng nhá. Là chúng ta sẽ tiến hành à, dùng tài sản của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ tiến hành à, gửi vào app và nhận lãi suất lợi nhuận từ ha. Dù đây mình có 100 đồng à, IF này thì mình sẽ chọn ở mục phần IF nha. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào mục mắc này để gửi tất cả số IF mà mình có. Hoặc là bạn có thể nhập vào đây cũng được nhá. Ví dụ 90 này. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn mắc tất cả. Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào nút này ha ok lúc này sẽ thông báo là thành công này bạn nhấn vào xác nhận ha rồi kế tiếp bạn kéo xuống này ở mục uh, các câu hỏi thường gặp ấy thì ở đây sẽ có định nghĩa cũng như khái niệm nha bạn thể đọc tìm hiểu thêm cũng như là lợi nhuận chúng ta sẽ nhận được này là từ ngày 1 à, tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8 là chúng ta sẽ nhận lãi suất là 1,6% nha trên à, tổng tài sản vừa lãi của chúng ta đấy rồi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 này sẽ là 1,2 rồi từ ngày 1 tháng 9 cho đến 30 tháng 9 sẽ là 1% nha. Ở đây sẽ có ví dụ như này. Ok thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất. Ngoài ra nhá, bạn có thể lạp tiền như ở đây là mình đã lạp vào 10 đô này. Bạn nhấn biểu tượng này ở góc bên phải trên cùng nhá. Sau đó chọn mục à, UET này. Bạn quan sát này là ở đây mình đã lạp 10 đô vào rồi nhá. Và bạn cũng có thể quay trở lại mục vừa lãi này. Đó, sau đó chọn UET. Và chúng ta cũng như vừa nãy, chúng ta nhấn vào đây nhá và đây min tối thiểu là 10 u này cũng như là min tối thiểu đây là 100 if nha bạn lưu ý cho mình ha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ thì bạn sẽ nhấn vào mục này này sau đó chọn vào nạp tiền nha và trước khi nạp tiền ý, thì bạn sẽ hành thêm mật khẩu rút tiền cũng như mật khẩu thanh toán và địa chỉ ví rút tiền của chúng ta nha vậy làm sao chúng ta có thể thêm ạ bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc bên trái trên cùng này sau đó chọn là trung tâm bảo mật cho mình nha rồi mục uh, chỉnh sửa mật khẩu giao dịch này. Như ở đây thì mình đã thêm rồi. Còn bạn nào chưa thêm thì bạn sẽ nhấn vào đây này. Sau đó bạn sẽ tiến hành uh, tạo mật khẩu rút tiền, mật khẩu thanh toán như bình thường nhá. Bao gồm 6 chữ số và nhấn vào lưu để tiến hành uh, tạo mật khẩu nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta thêm địa chỉ ví rút tiền này. Bạn nhấn vào ví này. Đó, sau đó bạn sẽ nhấn vào mục uh, ví điện tử này. Rồi ở đây thì mình đã thêm địa chỉ rồi. Bạn nào chưa thêm thì bạn sẽ nhấn vào thêm địa chỉ uh, tài khoản ví nhá thì ở đây bạn có thể chọn loại tiền tệ là AF hoặc là UST này dù đây mình chọn UST chẳng hạn này vì ở đây mình sẽ nạp UST vào kế tiếp ở mục đường truyền mạng ấy, thì bạn sẽ chọn mạng TDC20 cho mình nha, để có phí là thấp hơn còn nếu bạn chọn mạng ERC20 tức là Ethereum thì sẽ có phí cao hơn nha rồi sau đó mục địa chỉ ví thì bạn sẽ đành dán địa chỉ ví của bạn trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onlet vân vân nha rồi sau đó bạn sẽ tiến nhập mật khẩu giao dịch tức là mật khẩu rút tiền này. Cuối cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành à, thêm địa chỉ ví rút tiền ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại này và hướng dẫn bạn cách chúng ta nạp tiền nha. Bạn sẽ nhấn lại vào mục à, này này. Sau đó nhấn vào nạp tiền ha. Rồi đây chúng ta sẽ chọn loại tiền tệ mà chúng ta sẽ nạp này. Ở đây sẽ có hai loại tiền tệ chúng ta có thể nạp là USDT e và AF. Dù đây mình sẽ nạp qua đồng à, USDT e này thì mình sẽ nhấn chọn vào. Sau đó mạng nạp đây sẽ mặc định là TDC20 nha. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ nhập số tiền bạn muốn nạp này. Rồi mình nạp vào 10 u chẳng hạn thì mình sẽ nhập 10 u vào. Bạn lưu ý nhá là min nạp số tiền nạp tối thiểu của trang app này sẽ là 10 u nha. Sau đó bạn nhấn vào bước tiếp theo này. Ok, bước này thì bạn sẽ là chọn là mạng TDC20 này cho mình nhá. Kế tiếp nhấn vào xác nhận này. Rồi lúc này sẽ một giao diện nạp tiền như này. Ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này, rồi mạng lưới bạn sẽ nạp này, số tiền nạp này, rồi à, địa chỉ nạp tiền vào này bạn sẽ hành nhấn biểu tượng này để hành à, sao chép địa chỉ này nha sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân nha kế tiếp à, chuyển tiền địa chỉ ví này để hành nạp tiền nha thì bây giờ mình sẽ thấy hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dùng hơn Ok ví dụ đây mình sẽ truy cập vào ví Binance của mình này thì ở giao diện là trang chủ của Binance ấy bạn sẽ nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn ví giao ngay cho mình nha kế tiếp nhấn vào root này Ok ở đây thì bạn sẽ chọn đồng à, UST này sau đó chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nha. Rồi mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh là dán địa chỉ ví USDT vừa nãy ở trên app kia vào đây nha. Sau đó mục à, mạng lưới thì bạn sẽ chọn cho mình là mạng à, TRC20 này. Đây, cuối cùng đây này. Nhấn vào xác nhận. Rồi kế tiếp ở mục à, số lượng ấy thì bạn sẽ nhập số UST bạn muốn nạp vào app kia. Như vừa nãy mình nạp là 10 U đúng không? Thì ở đây mình sẽ nhập là 10,8 nha. Vì sao ạ? Vì phí mạng lưới đây là 0,8 này thì mình sẽ phải chuyển là 10 về 8 để bên áp kia ấy mình sẽ nhận được 10 UH cuối cùng bạn nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn là xác nhận cho mình nha rồi bước này thì bạn sẽ đang nhập mã xác minh số điện thoại cũng như là mã xác minh ờ, email rồi tài khoản là Binance hoặc là Google Authent cuối cùng nhấn vào gửi để tiến hành ờ, rút tiền nha nhấn gửi mã này ok và sau khi bạn ờ, rút tiền thành công rồi ấy, bạn sẽ tiến hành chụp ảnh màn hình lại nha. Rồi sau đó bạn sẽ quay trở lại app này Rồi nhập hát giao dịch này Tức là mã giao dịch uh, à, T6 đấy Vậy làm sao chúng ta có thể lấy uh, mã giao dịch tức là T6 ạ Thì bạn quay trở lại ví giao ngay nha Sau đó nhấn biểu tượng này để xem lịch sử rút tiền của bạn này Kế tiếp nhấn sang mục rút nha Và nhấn vào lịch sử mà bạn đã rút tiền này Thì đây chính là T6 tức là mã giao dịch nha Bạn nhấn vào đây để sao chép này Sau đó quay trở lại đây này. Và dán vào đây này Kế tiếp ở mục uh, tải lên giấy chứng nhận ấy thì bạn sẽ hành tải lên bill tức là hóa đơn và lại chúng ta rút tiền nha cuối cùng nhấn vào gửi đi để tiến hành nạp tiền này rồi thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là những cách kiếm tiền khác nữa nha như ở đây có mục trò chơi này đó thì hiện tại đối với app này chúng ta đang có một trò chơi là trò Rocket Fly nha bạn nhấn vào bắt đầu trò chơi này rồi thì cách chơi của trò này cực kỳ đơn giản rồi bạn sẽ đánh à, nhập số tiền bạn muốn đánh nha sau đó nhấn vào đây này để đánh này và ở đây sẽ lên lịch sử chơi của tất cả người chơi này ở đây sẽ có rocket kiểu như tên lửa sẽ chạy nhá nó sẽ chạy lên này với các mốc là 1,6x 1,8 1,4 này như vừa xong là về 1,3x nhá đấy bạn có thể đặt là một IF này hoặc là 5 IF này đó 20 này 50 này và nhấn vào đây để chơi nha hoặc là bạn có thể chọn tự động này đó ngoài ra bạn quan sát góc phải trên cùng này ở đây sẽ có cách chơi nha cũng như là tính năng này bạn thể đọc à, để tìm hiểu kỹ hơn và chúng ta hiểu cách để chơi để dễ chiến thắng hơn nha ngoài ra cũng có lịch sử của các ván trước về này đó bạn có thể quan sát thấy ha ok thì đó là cách chơi cho rocket fly tiếp theo thì bạn có thể à, kiếm tiền bằng cách à, chia sẻ link giới thiệu nha bạn sẽ nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc bên trái trên cùng này kế tiếp chọn mời bạn bè cho mình nha bạn quan sát này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 và rep sẽ tính theo kiểu là số lượng người mời nha nếu bạn mời ờ, mà nhỏ hơn ba người ấy, thì ờ, bạn sẽ là level 1 còn là trên ba người lớn bằng ba người này sẽ là level 2 và nhận được ờ, hoa hồng là 0,05% nha tiếp theo level 3 này rồi level 4 và cùng là level 5 thì bạn mời trên 12 người thì bạn sẽ được hoa hồng là 0,2% trên tổng số tiền mà người bạn giới thiệu kiếm được nha. Rồi thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền nha. Bạn sẽ nhấn mục ví này. Thì ờ, đối với app này chúng ta có thể ờ, nạp rút tiền qua ví điện tử hoặc là qua tài khoản ngân hàng nha. Như vừa nãy mình nạp tiền là nạp tiền qua ví tiền điện tử đúng không? Ngoài ra bạn có thể nạp tiền qua tài khoản ngân hàng này. Chuyển sang mục ờ, tiền tệ hợp pháp đây này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta rút tiền nha. Bạn có thể nhấn vào đây này, sau đó chọn rút tiền cũng được. Ok, ví dụ mình rút tiền qua ví điện tử thì mình sẽ tiến hành nhập số tiền mình muốn rút này. Như đây mình đã có 10 u rồi. Thì mình sẽ trải nghiệm mà nạp rút tiền trước ở trên app này thì mình mới review lại cho bạn. Như vừa nãy mình là nạp 10 u thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ rút luôn 10 u này. Nhập 10 u vào. Thì bạn quan sát nhá. Phí xử lý tức là phí rút tiền sẽ là một đô này. Đó bạn sẽ đánh chọn mạng mà bạn muốn rút nhá. Như ở đây thì bạn nên chọn mạng à, TDC20 này. Kế tiếp mục địa chỉ ví thì bạn sẽ hành à, chọn địa chỉ ví vừa nãy bạn đã thêm. Sau đó mục mật khẩu giao dịch thì bạn sẽ hành nhập mật khẩu à, rút tiền, mật khẩu thanh toán các bạn nha. Cuối cùng nhấn vào xác nhận này. Ok, lúc này sẽ thông báo là gửi thành công. Bạn thể nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang này, sau đó chọn à, lịch sử thay đổi tài khoản nha. Thì bạn quan sát này, là số tiền mình vừa rút là đang chờ duyệt này. Đó, mình rút là 10U và phí ở đây là 1U nha tức là mình sẽ nhận được là ờ, 9U này đó Ok thì bảo quan sát này là trạng thái của lệnh rút tiền của mình ờ, đã thành công rồi này Ok bây giờ thì mình sẽ đang ờ, truy cập vào ví Binance của mình xem tiền của mình đã được cộng hay chưa nha Rồi thì bảo quan sát nhé là mình đã được cộng uh, 9 UST vào ví Binance của mình này đó thì đây sẽ có mạng lưới này rồi uh, T6 tức là mã giao dịch đấy và thời gian tiền về nha thì đối với app này mình thấy rút về tầm khoảng là hơn một phút là tiền đã về rồi nha. Rồi thì đó là cách à, rút tiền ở trên app này. Ngoài ra ở đây sẽ có những mục khác như là trò chuyện này. Thì ở đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay thế nào ấy thì bạn có thể liên hệ với ờ, bộ phận chăm sóc khách hàng của IF nha. Cũng như group chat này, rồi danh bạ này. Ngoài ra ở đây sẽ có giới thiệu về IF này. Đó rất nhiều các thông tin về IF này luôn.